Baro Jesús sane ose ni yaure. Ne kaya piro to tue na tiga. Kwa mas kene mas kun tuega. Ahi na ye kene mas kun tuega. Kwa mas keme ne ye dunaka ni to tuga tirore. Ye kene ata ni to tuga masa. Ye pusku to hiro pure pa ye wuse hira. Masa hi to kitore ka no yui wa iniha. Tipos tokan tira. Ahi ke masa ne tire yauha. ahi kemusahi tokhi tore khano tusu. Oputa phari ture mahane thua tai thaju. Ahi na toe je hiroita musa khahi na katha. Mipure jesu topure wari mane masi tusura musa. Nire Jesus ane toboi nane. Phytoro musu tore masi na hasa. Ahi na do se joa mu wari mane masi na kalisa. Ni sinitu jine tomat Jesure. Tuani sinitu chu thioro Jesus e onse ni yutire. Ye kwamaka kapu warima yuaro se hiriro hija. Kwamaka kapu wachen yuariro, postokan yauriro, a kastiru kuchen yuariro hinos kaintanija yu. Ahia yu jainan dita ye pusku kapu waaka. Pano pujire masina ye pusku kere masimba masa. Mipure tirore nyure masa. Ahina tirore masitu sura masa nine Jesús ane. Tuani chiu Felipe se onse nine. Phu toro mari bukre nyo ga sane. To puruta như dua sa. Nine tiro. Tuani chiu Jesús onse ni jaude. Felipe. Joari pa yume ne hi paita mơ masira sin hari jure. Jure nyiriro ju pukre kure nyi tu sure. Ahe ke mari pukre nyo ga sane ni ke doksia ke ani hari mơ jure. Yupyhkymene py'arohípanata kírota híja. Tirepehtóka hiera'ra jauh ini Mysáre ja'úky jymysýre ja'u iniéraha. Jypyhkýre ja'u pasa'inihã. Ahíro tiro jymene híriro totuamene joañóna. Jy jypyhkymene py'arohípanata kírota híja. tira thíra niwahkúnga mysã. Tire kan tira kwamba ka tua mena je joanyoane wakuna je pekki mena je kiro tahiare kan tira ni wakunga masa. kan ta re ni niha jere wakun tuariro je joariro seta joaroka. Anjo tiro je yudoro joaroka. Je pekki kapu tuai tai niha mipure. Ahiro jere wakun tuariro je yudoro kwamka tua mena joanyonoka. Así que llegaremos con tuena puruta yoica. Anjo a que yo pues que totuari los hiare ñoica. Llegaremos con puruta yoita. Nire Jesu.